Ok, xin chào cả nhà. Đây là cái bài phân tích uh, chủ nhật hàng tuần để chúng ta nhìn được cái xu hướng của thị trường vào tuần tới. Uh, chúng ta hãy sẵn sàng bật máy tính lên và cùng phân tích để chúng ta biết được cái xu hướng thị trường của tuần tới. Và đây là cái phần phân tích tiếp diễn của ngày 18. Đây chúng ta còn nhìn thấy ở trên màn hình đây. Đây là bài phân tích tiếp diễn của ngày 18 và hôm nay là ngày 24 phân tích thị trường cho tuần từ ngày 24. Đây là bài phân tích tiếp diễn của ngày 18 tháng 3. Ở trên đồ thị à, D, chúng ta cùng bật trên đồ thị D đi. À, bật trên đồ thị D đi. Được chưa? Đây là trên đồ thị D đúng chưa? Bây giờ nó đã hoàn thành xong cái nhịp số à, B. À, đây là T2, đây là L2, đây là T3. Thì ở trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy đấy ba cái điểm này. Chúng ta nhìn thấy ba cái điểm này và bây giờ nó đang vào cái nhịp T2L2 chúng ta có thể nhìn thấy cái nhịp T2L2 đấy ở trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy hai cái điểm nhấp nháy T2L2 thấy chưa và ở trên điểm T2L2 thì nó đi ba nhịp ít nhất là ba nhịp chúng ta có thể nhìn quan sát thấy là ABC được chưa đấy chúng ta có thể nhìn thấy ba cái điểm đấy cụ ba điểm ABC ở trên đoạn T2L2 này đấy đoạn T2 L2 này chúng ta có thể thấy ba điểm nhấp nháy ABC được chưa đó chúng ta có thể nhìn thấy ba điểm nhấp nháy ABC này à, và ừ, bây giờ cái nhịp B nó đã hoàn thành và bây giờ từ đoạn B này nó sẽ có một nhịp đi xuống Đấy, nhịp đi xuống là đi xuống C Đấy, nhịp đi xuống C thế vậy là cái công thức mà để tìm ra thằng L2 này chúng ta đã được học rồi đúng không ạ anh chị em có thể comment cái công thức để tìm L2 không ạ đấy công thức để tìm thằng L2 này đây mọi người có thể comment công thức tìm L2 không nào mọi người hãy comment xuống phía dưới là công thức để tìm L2 này ạ hãy comment xuống công thức để tìm ra L2 đấy cái công thức để tìm L2 này chúng ta đã được học và đã dùng rất là nhiều rồi để tìm ra L2 đúng không ạ đấy thế vậy là ở trong tuần tới ngày mai tuần tới ngày mai vào sáng ngày mai thì chúng ta lại cái chiến lược của chúng ta ở đây là là tăng trước giảm sau ưu tiên bán đấy chúng ta hãy ghi lại cái cái điều này cái chiến lược của ngày mai đó là tăng trước giảm sau ưu tiên bán để bán từ B về C đây bán từ B về C tôi cho chữ này nó giảm cỡ xuống để cho nó nhìn nó đỡ tốn màn hình đấy chiến lược của chúng ta là tăng trước giảm sau và ưu tiên bán à, cảm ơn bạn đang theo dõi video của phạm thành biên cảm ơn bạn hãy chia sẻ nó hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia phạm thành biên xin cảm ơn bạn thế vậy là ngày mai thì chúng ta sẽ phải gì chờ chờ cái điểm b được chưa chờ điểm b này để chúng ta bán xuống thế vậy là để tìm được điểm bán này thì chúng ta sẽ nhìn vào đồ thị ngắn hơn đó là vào đồ thị ờ, h4 Vấn đề trên này chúng ta b chuyển sang đồ thị h4 đột chuyển sang đồ thị h4 đấy trên đồ thị h4 đây đấy thì trước mắt là tôi sẽ khoanh vùng cái điểm này vào những cái điểm quan trọng tôi sẽ khoanh vùng ở đây điểm quan trọng Đấy, cái khu vực này là trong ngày mai là tiếp diễn cái cái tin của cuối tuần trước cái tin lãi suất của cuối tuần trước thì sẽ làm cho uh, kim loại quý sẽ tăng và chúng ta sẽ lưu ý là đến khu vực này là khu vực hội tụ của hai cái fibo cộng với là hội tụ của hai vùng đỉnh này đấy cái vùng này thì cái vùng này là cái vùng mà cho chúng ta cái điểm để chúng ta bán xuống đó được chưa đấy cái vùng này vùng chúng ta điểm bán xuống như vậy chúng ta quan tâm hai cái trendline đỉnh nối đỉnh A nối với C đấy, đỉnh nối đỉnh và cái khu vực này là khu vực hội tụ của hai fibo ở chỗ 1321 thì ờ, đây là cái khu vực mà chúng ta cần lưu ý được chưa đấy khu vực này có thể ngày mai nó sẽ test uh, lân cận với cái đỉnh cũ là 1320 và đặt điểm đặt cắt lỗ chúng ta phải đặt trên cái vùng hội tụ là 1323 và từ đấy chúng ta sẽ có một nhịp giảm xuống được chưa đấy đây là cái nhịp của ngày mai thì cái nhịp của tuần tới này là ưu tiên bán à, tuần tới này ưu tiên bán là nhịp tăng trước tăng trước này thì có thể là gì nhịp tăng trước này có thể là một cái nhịp um, tăng lên test đỉnh được chưa và sau đó là chúng ta sẽ có uh, điểm canh bán thế vậy là ở tuần tới này là cái điểm mà đồ thị tiếp diễn của tuần trước và cái điểm 1321 ờ, và 1323 là hội tụ của hai thứ cộng với trendline đỉnh đối đỉnh là hội tụ của ba thứ ngoài ra chúng ta sẽ nhìn sang bên trái đồ thị nữa ngoài ra mọi người nhìn sang trái đồ thị thì chúng ta sẽ nhìn thấy còn một vài mốc lịch sử nữa đấy chưa anh chị em nhìn sang phía bên trái của đồ thị H4 sẽ nhìn thấy một vài mốc lịch sử nữa cộng với nhìn ở tab số 2 nhìn ở tab số 2 mọi người bật sang tab, tab số 2 đi bật sang tab số 2 là sẽ có một vài thứ ở tab số 2 đấy chỗ 1318 chỗ 1318 là bây giờ là cái ờ, cái xu hướng chính là tăng trước giảm sau ưu tiên bán rồi thì chúng ta đã biết được cái xu hướng đấy rồi bây giờ việc của chúng ta là gì tìm ra cái điểm hội tụ ở phía trên theo phương pháp hội tụ kỹ thuật chúng ta tìm ra cái điểm hội tụ phía trên để chúng ta tìm cái điểm vào lệnh được chưa nào tìm điểm phía trên để vào lệnh nào cùng làm đi nào Đó, chị em cùng tìm đi. Được chưa? Cùng quan sát cái điểm hội tụ phía trên để vào lệnh. Và chúng ta nhìn thấy là ở cái khu vực quan trọng à, cái khu vực quan trọng là khu vực à, khu vực 1318. Nào hãy quan sát ở trên một chút xíu nữa. Ở phía đồ thị tab số 2 chúng ta hãy cùng quan sát ở tab số 2 nào cả nhà hãy quan sát ở tab số 2 được chưa cả nhà hãy quan tab quan sát ở tab số 2 Đấy. quan sát ở tab số 2 chúng ta thấy là gì điểm 1318 đây là có mấy thứ hội tụ này đấy cái khu vực 1318 thấy chưa nào đấy khu vực 1318 nó có mấy thứ hội tụ đấy đấy một và 18 nó có mấy chỗ hội tụ được chưa một ba mười tám các này nhìn thấy rõ chưa rồi đấy chỗ một ba mười tám nó có mấy chỗ hội tụ đấy là cần quan sát được chỗ này đây là trên H4 được chưa đấy một ba mười tám nhìn ở chỉ hệ thống chỉ báo uh, stock thì cũng là nhịp vào nhịp giảm rồi đấy và hội ở phía trên ngoài ra còn R1 có Bollinger Band H4 được chưa đấy và chúng ta nhìn thấy là cái khu vực 18 21 là khu vực chờ bán cho tuần tới và cái nhịp này nhịp này là nhịp bán từ chỗ khu vực 18 và nó có thể xuống rất là sâu để tạo thành cái thằng điểm C của L2 đấy điểm C của L2 đấy chưa nào đấy điểm C của L2 này đấy à, trước mắt từ từ nhịp 1318 đi xuống nó còn nhiều nữa nhưng mà trước mắt ngày mai thì chúng ta hãy chờ nó tăng trước giảm sau và ưu tiên bán đấy chưa nào chúng ta hãy nhớ cái điều đó tăng trước giảm sau ưu tiên bán đó tăng trước giảm sau ưu tiên bán đó đấy là cái chỗ mà chúng ta cần lưu ý được chưa đấy thế vậy là ở trên vì là hôm nay là cái bài phân tích của tiếp diễn của tuần trước cho nên là cái nội dung à, nếu như ai đã theo dõi cái nội dung của tuần trước rồi thì tuần này chúng ta nhìn rất là dễ hiểu được chưa dt2 và đây là xuống l2 thì nó đi a b c và đây là 2 thì sau khi nó hoàn thành rồi ờ, bắt đầu đi vào chính xác xác định cái nhịp đi từ b và c rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ tính toán cụ thể thằng l2 này là nó nằm ở chỗ nào thì lúc đấy chúng ta sẽ tính toán chi tiết tiếp còn bây giờ chúng ta tính cái điểm b này để chúng ta tìm điểm vào lệnh thì ở ngày mai là chúng ta sẽ lưu ý cái điểm là một một ba mười tám đâu đó ở khu vực này đấy một ba mười tám là khu vực cho chúng ta điểm bán được thế nào đấy khu vực đấy là cái khu vực mà cho chúng ta cái điểm để chúng ta có thể tham gia vào thị trường được một ba mười tám và đặt SL trên khu vực là một ba hai hai hai này đấy đặt SL là phải trên khu vực này đấy, SL là phải trên khu vực này thấy thế nào đấy đặt SL phải trên một ba hai ba đấy là cái điểm cho ngay ngày mai được chưa xin chào cả nhà chào Minh Đức chào Hà Văn chào anh chị em mới chào Văn Mạnh chào mới chào tất cả anh chị em mới tham gia thị trường à, mới tham gia vào cái video livestream này chào Tất Hiếu ok mọi người đã rõ chưa nếu mọi người đã rõ thì comment là đã rõ ok nếu như mọi người đã rõ thì hãy comment là đã rõ được chưa nếu như mọi người đã rõ cái phần đó thì hãy comment ở phía dưới là đã rõ rồi đây là đồ thị đô index trên đồ thị D Đấy. đây là đồ thị đô index ở trên đồ thị D <clears throat> tuần qua thì ờ, đô đã đập đến đường neckline tuần qua đô đã đập đến đường neckline này đã đập đến cái đường neckline này được chưa đã đập đến đường neckline này và ừ, nó có nhịp phục hồi thế vậy là ừ, cái nhịp phục hồi này làm cho giá đô nó đi lên Đấy, làm cho giá đô đi lên sau kết thúc cái nhịp phục hồi này thì sẽ nhịp đô sẽ giảm tiếp sau kết thúc nhịp phục hồi này đô sẽ giảm tiếp và nó test lại cái đường neckline lần nữa sau đó là gì nó sẽ đổ đường neckline này đi theo cái mô hình vai đầu vai như chúng ta đã phân tích cách đây cả mấy tháng này rồi đấy cái mô hình vai đầu vai này đấy và cái uh, cái đường đi của nó sẽ còn xuống rất là sâu được chưa nào đấy và lúc đấy là cái cơ hội mà để cho uh, giá gold đến L2 xong và tăng trưởng được chưa đấy thế vậy để chúng ta biết được là khi mà ờ, cái thằng đô này kết thúc sau kết thúc của nó sẽ đi xuống đấy thì làm cho gì à, làm cho gold đang là nhịp phục hồi à, đi lên của cái bản tin ngày hôm trước sau đó là gì là chúng ta chờ cái điểm bán để chúng ta bán xuống bởi vì đô vẫn đang ở nhịp phục hồi mà đô vẫn nhịp phục hồi sau khi nhịp phục hồi xong thì bắt đầu nó đổ xuống thì lúc đấy là L2 được hoàn thành đấy thế vậy đây là đây là mô hình vai đầu vai nó diễn ra rất là lâu rồi và bây giờ nó đang hình thành cái kênh giảm của từ đỉnh đầu đây từ đỉnh đầu này đỉnh đầu này đi xuống này đây đỉnh đầu này xong đến đây thì bắt đầu từ đoạn này đi xuống này. đấy đây là cái mô hình vai đầu vai từ rất là lâu rồi và chúng ta hãy nhớ cái mô hình này ở trong group kín ở trong ờ, group mà chuyên sâu thì ờ, ở trong group chuyên sâu thì tôi đã ờ, nói cái mô hình này nhiều lần rồi nhiều tháng này rồi và chúng ta hãy lưu nhớ cái mô hình của đồ thị này lại ở trong cái group chuyên sâu thì mọi người nốt lại và hàng ngày có những cái bản cập nhật ở cuối tuần thì tôi lại phân tích cho tất cả mọi người cùng ờ, theo dõi ở ờ, cái ờ, xu hướng về dài hạn thì đô nó sẽ có nhịp điều chỉnh về dài hạn đô sẽ có nhịp giảm giá à, thế vậy là lúc đó là sẽ sau khi mà tìm được cái điểm uh, hoàn thành uh, của gold thì lúc đấy là chúng ta sẽ có điểm buy dài hạn được chưa và trước mắt là thằng đô index nó đang có nhịp phục hồi đi lên Đấy, đang có nhịp phục hồi và cái để kết thúc cái nhịp phục hồi này nó sẽ diễn ra vào ngày mai Đấy, và lúc đấy là chúng ta sẽ có một cái nhịp bán nhịp bán của đô à, nhịp bán của gold chúng ta hãy quan sát cái ở cái ngưỡng 1318 đấy là cái điểm chúng ta cần quan tâm nhé 1318 ok đấy còn cái phần hình của đô index thì chúng ta nhìn vào cái hình lúc nãy chúng ta vừa quan sát còn ngắn hạn chúng ta nhìn thấy này ngắn hạn nó còn một cái trend này nữa này ngắn hạn nhá đây cả nhà nhìn là trên đồ thị đây đồ thị ngắn hạn phóng to lại thì nhá đây chúng ta thấy là có một cái trend line nối từ đây qua đây đây nối từ đây này nối đây nối đây qua đây này và cái xu hướng thằng này nó test lại đây phát nữa Đấy. Trước mắt là nó sẽ có nhịp giảm, sau đó nó sẽ lên test lại đoạn này phát nữa. Test lại đoạn này một lần nữa. Đấy. Về mặt ngắn hạn là nó có một nhịp tăng lên đến đây lần nữa. Test lại cái trend line đã gãy này. Đấy chưa? Nó đều có thể là ngày mai đô điều chỉnh để cho cô đi lên. Sau đó là thằng uh, đô này nó lên test lại cái trend line next line này lần nữa. Đấy, mai nó giảm trước, đô là giảm trước sau đó tăng. Tô giảm trước sau tăng sau khi test thằng này xong rồi thì L2 xong thì bắt đầu nó mới đổ xuống đấy thì lúc mà nó đổ test trên này test trên này xong đổ xuống thì lúc đấy là là thằng L2 này được hình thành đây này lúc đấy là thằng L2 này được hình thành cái L2 này xong đấy lúc mà đô test xong test chen xong thì lúc có nghĩa là cái thằng L2 này kết thúc nhịp này từ đấy kết, đây kết thúc được chưa nào đấy như vậy là chúng ta cùng quan sát thì hàng ngày tôi có đấy Ờ, hàng ngày thì tôi sẽ cập nhật ờ, các cái ờ, phân tích ở trong group để cho mọi người cùng tham ừ, theo dõi thì nếu anh chị em nào vẫn đang ở trading ở trên thị trường kim loại quý trading ở trên thị trường ừ, tài chính quốc tế thì hãy theo dõi các bản tin tôi cập nhật phân tích mã đô Index và đặc biệt là cái sản phẩm S&P 500 nữa. Cái S&P 500 thì đây cũng là một cái phần mà rất là quan trọng Ờ, nó là một trong những cái mã mà dẫn hướng cho thị trường cho nên là chúng ta hãy lưu ý cái thằng S&P 500 được chưa S và P 500 nó sẽ là một cái thằng rất quan trọng và tuần trước thì à, tôi có bài phân tích cho lớp chuyên sâu của tôi là cái ừ, cái cái đỉnh phục hồi đã kết thúc rồi đấy bây giờ nhìn vào cái lưu đồ là tôi đã nhìn thấy là biết là cái nhịp giảm rồi và cái bài phân tích của tôi vào thứ năm thì ngay hôm thứ sáu khi chúng tôi về Hà Nội thì ngay cái phiên giao dịch tối thứ sáu thì thị trường tài chính thị trường chỉ số S&P 500 giảm điểm rất là mạnh và trong đó thì ờ, có một bác học viên của tôi là rất là vui về điều này sau khi đã hoàn tất ừ, cái cái chiến dịch ờ, đã đóng vào trạng thái và bắt đầu đón cái nhịp thị trường đi xuống rất là vui vẻ cái điều này vâng à, buổi tối hàng tuần tối chủ nhật hàng tuần thì tôi sẽ dành ra khoảng 30 phút như thế này để cùng review lại của anh em những cái mã quan trọng mã chỉ số đô index mã kim loại quý để cho anh chị em cập nhật cái à, xu hướng của một tuần mới còn chi tiết hàng ngày thì à, đội của chúng tôi có phân tích ở trong group kín à, những anh chị em nào đang ở trong cái giai đoạn 3 tháng 6 tháng thì sẽ được cập nhật liên tục vào các buổi sáng sớm 5 giờ hoặc 5 giờ 15 à, trong cái buổi sáng sớm các bài phân tích sẽ được diễn ra và bây giờ nó đã chuyển sang giờ làm việc giờ mùa hè rồi cho nên thị trường 5 giờ sáng nó đã làm việc rồi cho nên mọi người hãy lưu ý cái cung giờ làm việc của giờ mùa hè giờ mùa hè bây giờ là, là giờ 5 giờ sáng thị trường đã chạy rồi 5 giờ sáng thị trường làm việc rồi ok à, nếu anh chị em nào không có câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc cái cái bài phân tích cái bài phân tích vào tối chủ nhật hàng tuần ở đây đó cái bài phân tích tối chủ nhật hàng tuần ở đây để lát nữa tôi sẽ dành ra ok chúc mừng bác học viên bác đấy rất là vui và rất là hứng hứng rất rồi đúng rồi 5 giờ 15 và chúng ta sẽ làm việc sáng sớm vào sáng sớm thứ ba được chưa chúng ta sẽ làm việc vào sáng sớm thứ ba lúc 5 giờ đến 5 giờ 15 vào sáng sớm ngày thứ ba à, Phạm Thanh Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em đã theo dõi cái à, video này à, xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên sau đó bấm vào nút hình quả chuông vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất Phạm Thị Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn